Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn một bí mật đặc biệt đó là 5 bước để chúng ta tìm kiếm được những siêu cổ phiếu một cách đơn giản và dễ dàng. À, có lẽ rất nhiều bạn khi nói cái điều này có thể chúng ta không tin, nhưng hãy xem hết các video này thì bạn sẽ thấy là những điều đó thực sự là đơn giản. Như ta đã biết thì trong thời gian vừa qua thị trường chúng ta tuy rằng nó có những đợt điều chỉnh rất mạnh tuy nhiên thì chúng ta đã có hai sóng lớn trong suốt từ đầu năm đến bây giờ và có rất nhiều bạn khi mà tham gia vào thị trường thì không những không có lợi nhuận mà thậm chí tài khoản vẫn đang âm hoặc là đang ở dưới đáy bởi vì sao ạ bởi vì chúng ta không biết là làm sao để chúng ta tìm kiếm được những cổ phiếu tốt nhất thị trường bởi thị trường á, nó luôn luôn tập trung vào dòng tiền có mẫu hình có những cái cái chúng ta gọi là những chất xúc tác khác nhau với các cổ phiếu khác nhau nên việc mà chúng ta yêu thích một cổ phiếu hoặc là chúng ta mong muốn một cổ phiếu nào đó mà chúng ta gọi là tăng trưởng nghĩ là cổ phiếu đó nó đang giá rẻ chúng ta mua vào thì phần lớn các cổ phiếu đó khó không tăng và dẫn đến chúng ta bị mắc kẹt trong một cái mớ vòng bong không biết là xử lý như thế nào và Dũng cũng biết rằng rất nhiều các anh chị em đang có mặt ở đây khi mà chúng ta yêu thích một cổ phiếu nào chúng ta gọi là cổ phiếu tăng trưởng khi mà cổ phiếu không những không lên và nó tiếp tục lao dốc gọi là trúc đầu xuống thì chúng ta lại tiếp tục mua vào và việc mà mua vào như vậy thì tỷ lệ thua lỗ của chúng ta lại nhiều hơn bởi vì ngoài kia có quá nhiều người bảo là chúng ta hãy mua trung bình giá giảm bởi vì đây là những món hời đây là phương pháp của Warren Buffett đây là một thiên tài chứng khoán mà đây là một cái cách mà uh, toàn thiên tài chứng khoán toàn là siêu cao thủ các cổ phiếu quỹ người ta đang mua vào nhưng đấy là những người người ta quản lý quỹ đó là những nhà đầu tư người ta thâu tóm doanh nghiệp không phải là các bạn nếu các bạn đang có 500 một tỷ hoặc một vài tỷ thì cái cách đấy nó không dành cho phần lớn các chúng ta đang ngồi đây thế thì có cách nào để chúng ta có thể thay đổi cái cách tư duy của mình như các bạn đã biết thì ở ờ, trong thời gian vừa qua Dũng chia sẻ rất nhiều các phương pháp rất nhiều cái hệ thống rất nhiều cái mô hình nếu chúng ta chỉ cần nắm rõ được một trong những mô hình đó thôi thì Dũng tin chắc rằng là cái lợi nhuận hai ba mươi phần trăm trong từ đầu năm đến bây giờ nó không phải phải phải vấn đề đúng không ạ không phải vấn đề và có những bạn đã được năm sáu mươi phần trăm thậm chí nhiều hơn từ đầu năm đến bây giờ cái gì những cái điều đó thực sự nó không phải là vấn đề với chúng ta quan trọng là chúng ta có hiểu được đó là gì ạ à? quy luật đúng không ạ tất cả mọi thứ nó đều có quy luật của nó mọi thứ các bạn nó đều có quy luật chẳng hạn như chúng ta gọi là quy luật uh, nhân quả quy luật 80 20 tất cả những cái quy luật đó nếu chúng ta hiểu được hiểu nắm rõ được thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ nó thực sự đơn giản khi mà chúng ta nắm rõ được quy, quy luật rồi thì điều quan trọng nữa chúng ta phải nắm được quy trình quy trình bởi vì chúng ta biết được quy trình các bước nó như nào sau khi quy trình bước thì chúng ta sẽ hiểu rõ sâu hơn về nó hiểu rõ các bước chúng ta cần phải làm khi mà chúng ta làm chúng ta mới có kết quả không phải là chúng ta cứ ngồi để chúng ta cầu nguyện hay là chúng ta đi nghe ai đó mách nước nghe ai đó khuyến nghị để chúng ta mua vào điều đó nó không thể nào tạo ra kết quả được các bạn hiểu không thể nào tạo ra kết quả được mà chúng ta cứ cầu nguyện bởi vì cầu nguyện nó cũng không tạo ra kết quả bởi vì chúng ta chỉ có hành động chúng ta chỉ hiểu và hiểu rõ bản chất của nó và có rất nhiều bạn đã xem video của Dũng sau khi các bạn hiểu rõ bản chất thì các bạn sẽ thấy rằng kết quả của chúng ta sẽ đạt như nào bởi vì đây là phương pháp dựa trên thời gian thực vì những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ nó dựa trên thời gian thực có số cổ phiếu đó nó cực kỳ ít nhưng khi mà Dũng đã chia sẻ thì phần lớn trong số đó nó đều tạo ra kết quả thực sự là rất tuyệt vời đúng không ạ những cổ phiếu như là HSG thế giới thế, thế giới di động thế giới số những cổ phiếu mà chúng ta thấy là uh, Masan BVS những cổ phiếu hàng đầu VCS tất cả những cổ phiếu đó đều dựa theo những cái quy luật mà Dũng chia sẻ trong cái buổi hôm nay thế thì uh, trước khi mà chúng ta nói về các quy luật thì chúng ta có thể nhìn qua uh, một cái biểu đồ ở đây chúng ta biết rằng là uh, đây là biểu đồ tạo đáy của cái thị trường chung hay là cổ phiếu thì bạn biết rằng là một cái cổ phiếu khi nó tạo đáy thì nó cần phải là bốn năm cái giai đoạn giai đoạn A giai đoạn B giai đoạn C giai đoạn D và giai đoạn E thế thì những cái giai đoạn này Dũng đã chia sẻ một lần rồi nên ở đây chúng ta sẽ không nói sâu về cái ờ, giai đoạn nữa bạn có thể quay trở lại bạn xem lại video cũ để các bạn hiểu rõ được là những cái chia sẻ và cái mẫu hình nó như nào nhưng trong cái mẫu hình này không phải là chúng ta cứ thay cứ tham gia ở giai đoạn A hay giai đoạn B bởi vì những giai đoạn này chúng ta thấy là thời gian có thể mất bằng khoảng 3 đến 6 tháng thậm chí là mất nhiều hơn và chúng ta bị kẹt ở trong vùng này những cổ phiếu giai đoạn này nó là những cổ phiếu chúng ta gọi là những cổ phiếu đầu tư giá trị tức là những cổ phiếu đó nó có thể là à, không biến động hoặc là nó bất biến trong một giai đoạn rất dài và chúng ta nắm giữ thì thực sự là chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian thế thì ở ờ, cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn bênh tức là giai đoạn rũ bỏ toàn ca các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì trước khi nó đi lên thì chúng ta đã thấy rằng nó có hai cái giai đoạn chính giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn lướt sóng các bạn nhớ giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn lướt sóng và giai đoạn thứ hai đó là giai đoạn bước vào một quá trình tăng trưởng rất mạnh thì trong đầu tư các bạn biết rằng chúng ta có thể đầu tư lướt sóng và đầu tư bước vào một chu kỳ tăng trưởng thế thì nếu bước vào chu kỳ tăng trưởng thì độ an toàn nó sẽ cao hơn rất nhiều bởi vì lúc đó nó đã vào sóng chính tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể sử dụng chiến lược lướt sóng để chúng ta kiếm được cái lợi nhuận ở mức an toàn nhất khi mà cổ phiếu bước vào một chu kỳ tăng thì ở đây các bạn sẽ thấy là với những cái cổ phiếu hoặc là chúng ta nhìn ở những cái giai đoạn khác nhau thì chúng ta thấy đều thấy rằng là cái việc mà chúng ta những cái mẫu hình như này nó sẽ có những cái quá trình rũ bỏ uh, test đi test lại và chúng nếu chúng ta không hiểu này chúng ta thấy nó quá lằng nhằng đúng không quá lằng nhằng và thực sự là chúng ta không thể biết được thì nếu chúng ta gọi là phân tích kỹ thuật sử dụng các đường trung bình ừ, MACD, RSI chúng ta thấy ở trong đoạn này nó sẽ bị loạn hết cả lên đúng không ạ? Kể cả nến thì chúng ta cũng thấy được rất nhiều các nến như là nến gì ạ? À? Đây là nến búa liên tục xảy ra như này nhưng nó vẫn bị vỡ và chúng ta không biết vì sao nó lại xảy ra như vậy bởi vì chúng ta không nắm rõ được cái quy luật như này mà chỉ có Big Boy họ hiểu được cái vấn đề này và những quá trình rũ bỏ cái đoạn cuối trước khi nó bước vào và phần lớn các nhà đầu tư bị rũ bỏ ở phần này bởi vì họ đã bị ờ, nắm giữ quá lâu và sau đó thì cổ phiếu lại tiếp tục chúc đầu dốc xuống và sau đó thì cổ phiếu bước vào một chen tăng ở giai đoạn CDE thế thì đây là một cái bức tranh toàn cảnh để các bạn có thể thấy được và tuy nhiên thì việc mà chúng ta đã hiểu rõ được cái phương pháp này hiểu rõ được cái giai đoạn này thì Dũng sẽ không nói nữa nếu các bạn nào chưa hiểu thì hãy xem cái video phía trước bởi vì các bạn sẽ biết rằng là những video mà Dũng chia sẻ nó đều có những là có cái tác dụng để giúp các bạn hiểu rõ hơn thị trường chẳng hạn giai đoạn A các bạn thấy là cổ phiếu giảm rất là mạnh đang trong quá trình bán tháo phần lớn các nhà đầu tư sẽ thấy là thua lỗ và thậm chí là thua rất nặng ở trong này và sau đó nó có quá trình hồi phục à, hồi hồi phục sau đó chúng ta cảm giác là chúng ta vẫn tiếp tục giữ thì trong một thời gian ngắn thì chúng ta lại tiếp tục lao dốc và không những giữ được cái đáy cũ mà thậm chí là lao dốc nhiều hơn và chúng ta lại tiếp tục cầu nguyện và sau một thời gian rất dài thì cổ phiếu lại gãy thấp hơn một cái vùng hỗ trợ giữa đây là vùng hỗ trợ đây là cái thấp hơn cái vùng hỗ trợ mạnh và vấn đề ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng là việc mà chúng ta không nắm rõ được thì sau khi chúng ta bán hết thì cổ phiếu bắt đầu bước vào chu kỳ có lẽ chúng ta cần phải xem lại một cái cổ phiếu như này để chúng ta biết rằng là à, với mẫu hình này nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trên thị trường chứng khoán ok ạ ở đây các bạn sẽ thấy rằng là đây là một cái cổ phiếu tương tự như vậy Ờ, khi mà chúng ta sẽ biết là cái cổ phiếu nó tạo ra một quá trình tích lũy đây là những cái quá trình mà chúng ta gọi là quá trình SC đúng không SC tức là quá bán và nó lại tiếp tục kéo lên rũ bỏ tiếp tục kéo lên rũ bỏ và đến khi mà nó rũ bỏ toàn bộ ra ở một cái vùng chúng ta gọi là vùng thấp nhất ở trong đoạn này cái đoạn này nó bị nhiễu thì có thể chúng ta sẽ không nhìn thấy nhưng đây chính là cái đoạn nó bị rũ bỏ cuối cùng trước khi chúng ta gọi là pin trước khi nó bước vào một cái chu kỳ tăng và chúng ta chỉ mua đoạn này đây là cái đoạn mà chúng ta gọi là an toàn nhất trong một cái chu kỳ thế nếu các bạn không hiểu hoặc là chúng ta không biết thì chúng ta sẽ mua ở trên những cái à, quá trình lao dốc như này chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro hoặc là chúng ta đánh giá một cổ phiếu kiểu dạng như là cổ phiếu này chất lượng kém không thể lên được thì chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội như thế này còn một cổ phiếu mà hôm trước cũng đã Dũng đã chia sẻ đó là cổ phiếu SHB đây cổ phiếu này cũng đã tạo ra một cái nhịp tăng rất là mạnh sau khi rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía nhất khi mà chúng ta thấy là trên thị trường khi mà nó rũ xong thì nó bị bước vào một chu kỳ tăng và chúng ta đã mất toàn bộ cổ phiếu khi mà chúng ta để bao giờ để đến nửa năm một năm thậm chí nhiều năm khi mà cổ phiếu không những không tăng thậm chí là giảm và trước khi chúng ta bán ra thì cổ phiếu lại bước vào một trend đi lên vậy à, ở đây chúng ta sẽ cần nắm rõ là ba bước để chúng ta có thể Ờ, biết rằng cái cổ phiếu chúng ta đang như thế nào trong quá trình đầu tư thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là bước đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng đúng không ạ bởi vì xu hướng là bạn xu hướng là yếu tố quan trọng nhất để chúng ta có thể đầu tư trên thị trường và các bạn đang thấy ở đây phần lớn các mô hình này các các biểu đồ này chỉ có Dũng DVD ạ là người duy nhất có và hiện tại thì cũng đã có rất nhiều học viên của Dũng đã đào tạo viết A này rồi nhưng về cơ bản thì các bạn sẽ thấy là những cái Dũng chia sẻ có sự khác biệt một chút so với các hệ thống khác bởi vì à, Dũng là những người trải nghiệm Dũng là người đã từng đã thất bại khi mà áp dụng những chiến lược này bởi vì à, khi mà mới đầu thì khi mà tham gia thì cũng giống như các bạn nó cũng không thể biết được là à, những cái mẫu hình nó xuất hiện như nào và chính cái điều thất bại đó thì Dũng bắt đầu nghiên cứu tìm hiểu thì đây là một số các mẫu hình để các bạn biết được ở giai đoạn đáy thì các bạn biết là một cái quá trình đi lên cái đoạn đáy nó cần phải Dũng bỏ rất là nhiều lần đây các bạn nhìn ạ rũ bỏ rất là nhiều lần trước khi nó siết chặt bước vào một chen lớn và thường thì những cái quá trình đi lên này nó, nó giảm điểm thì thường những cái giảm điểm khoảng 30 phần trăm các bạn nhớ nha 30 phần trăm và càng ở cuối giai đoạn thì khối lượng ở vùng này nó càng thấp và biến động nó càng thu hẹp thì trước khi nó bước vào của chu kỳ tăng à, khi mà cổ phiếu bước vào chu kỳ tăng thì các bạn biết nó tạo ra một cái gì ạ à? một quá trình tích lũy như này một số các bạn thì trong quá trình tích lũy này các bạn mua ở đây ạ à? các bạn mua ở đây và sau đó bị thua lỗ có lẽ là các bạn đã nhìn thấy một cái cổ phiếu mà đang diễn ra ở đây nó đang có một cái cổ phiếu ở thị trường Việt Nam Dũng có thể là nếu các bạn nào để ý thì các bạn sẽ biết rằng là nó chính là cái mẫu hình này tức là khi nó đi lên với khối lượng lớn thì thường các bạn thấy là các bạn mua ở đây à, một học viên của Dũng thì à, Dũng bảo là cái, vùng này là vùng tích lũy đấy tích lũy chưa mua được thì chị vẫn nghĩ là chị, à, à, chị thay đổi cái phương pháp một chút chị mua vào và đến hôm nó bị rũ, rũ bỏ thì bắt đầu chị bảo là chị à, à chị sai rồi chị không muốn thế này nữa làm thế nào thế cái việc mà khi mà chúng ta mua đu sai điểm thì chúng ta biết rằng là có thể nó sẽ có những cái quá trình rũ bỏ thậm chí là rũ rất sâu và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ nên cái việc mà chúng ta cần phải nắm được cái mẫu hình đó là bước hai là chúng ta cần phải gì ạ xác định được khi mà chúng ta nắm được xu hướng rồi thì bước thứ hai chúng ta cần phải làm gì ạ đó là chúng ta phải xem là cổ phiếu tích lũy ở giai đoạn nào nó đang giai đoạn đi lên hay là đi xuống vấn đề ở đây thì đây chúng ta quản lý giai đoạn đi lên sau khi mà chúng ta biết rằng những cổ phiếu đang dậy đi lên đó là những cái món quà rất là tuyệt vời chúng ta đúng không ạ bởi vì nó đang trong xu đi lên và bước thứ ba chúng ta cần phải nắm rõ được xác định gì là cái mẫu hình dạng mẫu hình các bạn biết là đây những cái đoạn này nó mẫu hình khác đoạn này mẫu hình khác đoạn này lại mẫu hình khác thế thì nếu các bạn cứ áp dụng một mẫu hình cho một cái cổ phiếu thì các bạn thất bại là chuyện bình thường thôi ạ thì mỗi mẫu hình nó đã có đặc đặc tính bản chất riêng của nó giả sử những cái mẫu hình này thì nó đang biến động trong cái biên độ hẹp và những quá trình rũ bỏ ở đây thường là khối lượng ở sau những cái đoạn này khối lượng thấp và biên độ hẹp hơn biên độ tức là khi cái dao động nhỏ hơn trước khi nó tăng các bạn nhớ biên độ nó nhỏ hơn trước khi tăng và sau khi tăng thì chúng ta chỉ mua đoạn này thôi chúng chỉ mua đoạn này thôi không phải mua trước hay mua sau mua sau cũng không được mua trước cũng được mà chỉ mua đúng điểm và chúng ta để thấy cổ phiếu tiếp tục đi lên ở giai đoạn tiếp theo thì chúng ta cũng thấy là nó dao động đây tất cả cái dao động này ở đây thì nó thiếu phần khối lượng thì các bạn có thể không nhìn rõ được nhưng những cái quá trình nó giảm về cái vùng hỗ trợ này thông thường khối lượng sẽ giảm đi đáng kể các bạn nhé khối lượng sẽ để đi đáng kể trước khi nó bước vào một chu kỳ tăng cái quan trọng thứ ba là các bạn sẽ nhìn thấy cái mẫu hình này luôn luôn gặp đi lặp lại mô hình chúng ta gọi là một cái mẫu hình à, về các bạn các bạn sẽ thấy là đây là một cái mẫu hình khi bạn biết rằng cái cổ phiếu đang trong quá trình đi lên nó nó siết chặt và nó rũ gãy toàn bộ kênh như này và chúng ta thấy rằng ô vì sao là cổ phiếu này đang tốt quá chúng ta lại mua vào một số các nhà đầu tư thì thấy nó rẻ các bạn mua vào đây thấy nó rẻ mua vào nhưng nếu chúng ta mua vào quá lại tiếp tục cắm xuống và chúng ta sẽ Uh, có thể là bị thua lỗ rất nặng nên chính vì vậy thì uh, mua cổ phiếu giá rẻ không phải là một cái cái điều mà chúng giúp chúng ta thành công bởi vì là này nếu các bạn đã từng nghe Liam Moore Liam Moore là một thiên tài thiên tài của các thiên tài các bạn biết là vì ông ấy thực sự từ một một cái người mà chỉ học bây giờ chỉ chỉ học lớp 4, lớp 5 thôi mà ông đã trở thành một trong những cái nhà đầu tư vĩ đại nhất ở thị trường chứng khoán Mỹ. Nếu các bạn học về đọc kỹ về lịch sử của ông ấy, thì chúng ta sẽ biết rằng là có những cái uh, cái giao dịch của ông nó làm cho thị trường chứng khoán Mỹ trao đảo và tất cả mọi người cần phải kể cả uh, dự trữ liên bang mỹ là cũng ờ, vào cần phải cũng nói chuyện tức là thậm chí là uh, bảo ông um, lì mo tức là uh, ngừng can thiệp vào thị trường chứng khoán mỹ bởi vì ông có cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đúng không uh, morgan đấy là một cái người mà uh, cũng ảnh hưởng lớn đến thị trường chứng khoán mỹ từ khi mà lúc đó thì gặp trực tiếp lì mo để bảo ông là đừng có can thiệp vào chứng khoán mỹ giống soros ở thời điểm hiện tại khi mà uh, chúng ta biết rằng soros cũng đã tạo ra những cái, cái thao túng thị trường ở chứng khoán Ờ, thị trường ờ, tiền Anh ạ tức là thao đoán về ngoại tệ Anh hoặc là chúng ta thấy ở Nhật Bản hoặc Thái Lan đấy là những nhà đầu tư có thể ảnh hưởng lớn nhất thị trường và với cái việc mà rũ bỏ như này nên nếu chúng ta lại tiếp tục mua theo kiểu như là vì giá nó rẻ chúng ta mua thì đây là những cái mà chúng ta có thể gặp rất nhiều rủi ro và chính cái việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được những cái tính chất những đặc điểm của nó thì lúc này chúng ta mới mua mới ok thế thì đây là cái bước chúng ta gọi là mẫu, mẫu hình thì trong cái video này thì chúng ta có thể hình dung được một số các bạn có thể là học video của Dũng hoặc một số các bạn đã từng nghiên cứu của Dũng thì các bạn sẽ nhìn thấy đây là một trong những cái điều rất là tuyệt vời đúng không ạ tại vì ờ, những cái điều này các bạn không thể thấy được trên thị trường đâu thì trước khi mà chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cái mô hình này thì các bạn sẽ thấy rằng là à, quá trình nó đang đi ngang đi ngang đúng không và nhìn trông rất đẹp thì nó có quá trình rũ bỏ à, rũ bỏ đấy là quá trình rũ bỏ thế quá trình rũ bỏ này thì cái điều đầu tiên chúng ta biết rằng là đầu tiên chúng ta vẫn nói về xu hướng đúng không ạ đời xu hướng là một yếu tố quan trọng cái thứ hai nó đang giai đoạn nào giai đoạn giai đoạn tích lũy cái thứ ba chúng ta phải xem mẫu hình thì mẫu hình nó có ba bốn dạng thậm chí là hai mươi dạng khác nhau các bạn nhớ nha nhiều mẫu hình lắm và đây chỉ là một trong những mẫu hình mà Dũng chia sẻ thôi nếu các bạn không nắm được mẫu hình cô bạn không rõ bản chất thì các bạn mua nó sẽ như thế nào bởi vì có những lúc mà các bạn thấy là nó lao dốc này nó cắm đầu xuống này thì tất cả mọi người thấy là nó gãy vùng hỗ trợ mà người bán thêm nhưng có lúc thì nó sẽ tăng ầm ầm có lúc thì nó giảm rất là mạnh nên có lúc tăng có lúc giảm thì làm sao bạn biết có thể là khi nào thành công thì ở trong trường hợp này thì các bạn biết là trong cái ví dụ này thì dũng gọi là pin thế thì để có cái pin này thì quá trình rũ bỏ quả qua các kênh này thứ nhất là nó khối lượng nó sẽ thấp hơn ở những vùng này hoặc là thường sau khi rũ bỏ đấy, thì nó sẽ có quá trình là à, tăng rất mạnh tức là rũ xong nó tăng rất mạnh và nó sẽ bước vào một chu kỳ tăng ngay đúng không nó tăng rất mạnh chúng ta phải đợi xem là nếu nó tăng rất mạnh thì chúng ta gọi là sau khi rũ bỏ đây chúng ta ping tức là kéo lên tăng rất mạnh thì nó xuất hiện một cái gì một cái phiên GAC đó là cái phiên vượt cản đây là GAC gì à, chúng ta gọi là trong VNA GAC vượt cản sau khi vượt cản thì nó có thể gặp những cái cản ở phía trên này nó để tiếp tục tích lũy và bước vào một chu kỳ mới đây là cách thức để chúng ta biết là phần lớn cổ phiếu nó sẽ vận động theo một cái dạng như này và nếu chúng ta không nắm rõ được không hiểu rõ được thì chúng ta sẽ có thể bán quá sớm hoặc là chúng ta mua quá sớm chúng ta cũng thất bại nên việc ở đây chúng ta cần phải hiểu nó để chúng ta mua đúng thời điểm một số anh chị em có bảo là hôm trước đã mua xong nghe theo phương pháp của Dũng xong mua xong có lãi một vài phần trăm bán ngay bởi vì chúng ta không nắm rõ được bản chất của nó không nắm rõ được phương pháp của nó không nắm rõ được quy trình của nó thì chúng ta thất bại nó là điều đúng thôi ạ đúng không nó đúng thôi ạ thế thì ờ, các bạn sẽ biết rằng là nếu trên thị trường vì sao Dũng lại đưa cái này vào thời điểm này bởi vì đã có một vài cổ phiếu đang bị rũ bỏ đúng không đã có một vài cổ phiếu đang bị rũ bỏ chẳng hạn các bạn sẽ thấy là một cái cổ phiếu trước khi mà chúng ta nói về những cổ phiếu đã bị rũ bỏ thì chúng ta có để xem lại những cổ phiếu nhiệt tiên phong banh chúng ta biết là trong quá trình rũ đi điện đời nó rũ bỏ à, rũ xong thì nó, nó bắt đầu xác nhận và nó bước vào trên hàng đó cái việc mà rũ bỏ chúng ta đều rũ bỏ do thông tin xấu đây là cách mà big boy vẫn làm hay là cái cổ phiếu ssc chúng ta cũng thấy là đang đi ngang đúng không đang đi ngang và nó rũ cho một cái nhịp giảm rất là lớn đúng không ạ giảm giảm rất là mạnh thì sau đó nó hồi và đây chính là cái điểm mua và hiện tại chúng ta đang thấy là xuất hiện một cái điểm rũ bỏ rất là mạnh đấy ạ thế thì ở đây chúng ta có liệu chúng ta mua ở đây không liệu cái điểm này nó có có hồi phục hay không câu hỏi đặt ra là nếu chúng ta mua điểm này thì sao à, mua điểm này sao thì về cơ bản chúng ta thấy là một cổ phiếu gọi là cổ phiếu bất động sản công nghiệp rất là tuyệt vời và có rất nhiều người nghĩ ở đây nó đang có muốn hỏi thế vậy các bạn có mua ở đây không à, các bạn có mua không tuyệt đối không mua ở đây bởi vì nếu chúng ta mua ở đây thì có thể nó tiếp tục lao dốc tiếp tục đi xuống nữa à, thế là các bạn thấy không ạ tiếp tục lao xuống nữa và trong quá trình tích lũy này thì với cái phương pháp của DVD thì ở ờ, DVD sẽ không mua ở đây không mua bất cứ trong đoạn này nên một số các bạn đã mua trước hoặc là các bạn thấy Dũng chia sẻ cổ phiếu này các bạn mua vào thì các bạn nói rằng là à, chia sẻ mua bán cổ phiếu thì đấy là các bạn bị à, nhầm lớn bởi bởi vì chúng ta cần phải gì ạ cần phải hiểu rõ hiểu rõ các bạn đúng không ạ tất cả những điều này Dũng đã chia sẻ rất là kỹ rồi các bạn cần phải nắm rõ được thay vì các bạn nghe mách nước thì các bạn hãy học tất cả những gì Dũng chia sẻ trong những phần phần dưới đi. khi mà các bạn hiểu được thì bạn mua bán nó sẽ gì ạ à? nó không bị à, nó một là tâm lý các bạn sẽ ổn định thứ hai là các bạn sẽ đạt được cái độ an toàn rất cao thứ ba là bạn sẽ tìm kiếm được những siêu cổ phiếu trong quá trình đầu tư thế thì ở đây các bạn biết là thường nếu nó gãy như này thì ít nhất là khoảng ngày mai ngày kia sẽ hồi đúng không nếu nó hồi và nó tạo ra một cái cú sốc tức là cũng tăng rất mạnh thì đây có thể các bạn sẽ mua một nhịp đầu tiên và chúng ta sẽ mua nhịp chính đó là nó vượt qua cái đỉnh này đây vùng kháng cự này đấy là cách mà chúng ta có thể mua trong cái cổ phiếu dạng như này hoặc là một cổ phiếu như là cổ phiếu Vietcombank các bạn biết rằng là nó cũng đã bị rũ bỏ đây là quá trình chúng ta gọi là pin khi nó tiếp tục tích lũy và trước khi pin chứ mà chúng ta khiết khi mà nó giảm để nó quá trình lên thì nó sẽ có một quá trình rũ bỏ rất là mạnh này chỗ này sau đó nó bước vào một quá trình tăng đây, đây quá trình tăng thế thì nếu quá trình tăng này thì có thể có những đoạn nó sẽ test lại test lại những vùng này tuy nhiên những cái vùng này bạn mua bao giờ nó an toàn hơn rất nhiều so với việc mà bạn mua trước ở đây dù cổ phiếu có tốt hay là có rẻ chẳng nhỡ thì với cái hệ thống phương pháp này chúng ta sẽ không bao giờ mua ở những cái vùng này bởi vì nó rủi ro rất là cao bạn hiểu không ạ đấy là cái cách hoặc là các bạn nhìn thấy là đây cũng là một cái dạng thái mà các bạn vừa học vừa rồi á các bạn thấy là quá trình tích lũy quá trình siết chặt có những cái điểm mua như này thì bao giờ có ổn định nó sẽ cao hơn rất nhiều so với việc mà bạn mua trước chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều các cổ phiếu mà các bạn có thể thấy trong đợt vừa qua kể cả những cái cổ phiếu như là uh, ờ, SSL tương tự như vậy các bạn biết là khi nó đi lên đúng không đi lên và nó rũ đấy chúng ta rũ bỏ rất mạnh đúng không đây là cái quá trình pin tại vì những cái rũ bỏ này gãy toàn bộ những cái vùng hỗ trợ sau đó nó kéo lên thì đây mới là cái điểm mà chúng ta tham gia mua thế vậy nếu cổ phiếu này mà đang ở vùng này rẻ như này chúng ta mua không tuyệt đối các bạn nhá tuyệt đối sẽ không mua bao giờ mua ở vùng này các bạn nhớ là không bao giờ mua ở vùng này dù giá nó rẻ dù giá nó thấp dù là kết quả kinh doanh nó tốt không bao giờ mua chỉ khi mà nó quay trở lại trừ khi nó quay trở lại trừ khi nó quay trở lại đấy bạn nhớ trừ khi quay lại và thậm chí nó có quá trình tích lũy ở đây thì lúc này chúng ta mới có thể tham gia khi xác nhận các bạn biết là tất cả những quy trình này nó cần phải gì ạ cần phải đủ cần phải rõ ràng chứ không phải chúng ta cứ mua một cổ phiếu theo những cái ờ, suy nghĩ theo cái nó giá rẻ theo cái gì đó mà chúng ta thấy rằng nó nó tức là chúng ta cảm giác như là nó dễ, thật đơn giản bởi vì trong đầu tư thì nó không có gì đơn giản cả quan trọng là chúng ta hiểu bản chất đây cũng là một ờ, tình trạng tương tự như vậy khi mà cổ phiếu bị gãy kênh như này đặc biệt là gãy SMA 20 thực thực tế là chúng ta sẽ sẽ cần phải bán hết ra ở đoạn này thế thì nếu chúng ta mua ở trên đoạn này một cổ phiếu đã tăng khoảng 20 phần trăm như Dũng đã nói là chúng ta phải bán hết bởi vì có thể nó sẽ bị rũ này nhưng nếu nó rũ xong đây chúng ta có rũ xong mà nó nó có thể quay trở lại xác nhận thì chúng ta mua ở đây nó không có cái gì gọi là tất cả bởi vì chúng ta mua là cổ phiếu tăng nó bước vào xuống tăng chứ không phải là chúng ta lại mua ở trong quá trình giá rẻ như này dẫn đến là chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng nên trong thị trường vừa qua thì chúng ta biết rằng là sẽ có một vài cổ phiếu nó đang nằm trong một số các mẫu hình mà Dũng chia sẻ các bạn sẽ biết rằng nó đang có những cổ phiếu mà khi mà cổ phiếu đang đi lên khoảng 20% và đang nằm vùng này thì chúng ta hãy kiên nhẫn đợi một chút và Dũng sẽ phân tích một cái cổ phiếu trong buổi sau để các bạn biết là uh, cái cổ phiếu đó cổ phiếu ngành giấy cổ phiếu đó Dũng tin chắc rằng là nếu thực sự là uh, với kết quả kinh doanh với những cái uh, mẫu hình với nền đấy thì có lẽ nó sẽ rất tuyệt vời thì khi ở đây Dũng sẽ bật mí để cho các bạn biết là những cái điều mà Dũng chia sẻ thường thì nó sẽ là có kết quả ngay chứ không phải là đây nó mang tính chất rồi là chúng ta gọi là phím hàn mà tất cả những gì Trịnh Xuân Dũng chia sẻ nó mang tính chất là là cần phải có gì ạ có nguyên lý đúng không có nguyên lý có xu hướng có mẫu hình có điểm mua chứ nếu mà nó tốt nhưng nó chưa có điểm mua sẽ không mua nên cái điều này để cho các bạn biết rằng là việc mà chúng ta tìm kiếm cổ phiếu việc mà chúng ta mua cổ phiếu nó cần phải đảm bảo được tất cả các tiêu chí nên có rất nhiều bạn cứ bảo mua ờ, để một năm hai năm ba năm hay sáu năm đây là không phải cách mà Dũng đang làm bởi vì cách mà Dũng làm đó là mua làm sao để ít hơn thì tức là qua làm sao để có thể là ít ở trên thị trường nhất bởi vì càng ở trên thị trường nhiều thì rủi ro càng lớn cái thứ hai là mua cổ phiếu nó sẽ bước vào chu kỳ tăng nên việc chúng ta tận dụng được cơ hội nó sẽ giúp chúng ta cải thiện được NAV chúng ta giúp chúng ta gọi là có một cái chiến lược đầu tư một cách đơn giản chắc chắn và những cổ phiếu mà giúp chúng ta có thể tạo ra những lợi nhuận ở những cái điểm mua tối ưu như thế này thì đó những cổ phiếu rất tuyệt vời đúng không ạ thế thì đây là một cái phần để các bạn biết rằng là những cái bước mà chúng ta cần phải làm trong đầu tư bước một đó là gì ạ à? chúng ta cần phải xem một xu hướng nó đang ở đâu nếu nó đang xu hướng giả, giảm chốc xuống thì hãy dừng giao dịch các bạn nhớ nha không phải lúc đó chúng ta mua vào đâu ạ à. hoặc nếu chúng ta có giao dịch thì chúng ta cần phải biết khi là tạo đáy thì những cái chiến lược tạo đáy chúng đã chia sẻ rồi bước thứ hai là chúng ta phải xem là cổ phiếu nó đang tích lũy theo dạng gì khi nó đang tích lũy hay đang phân phối nếu đang tích lũy chúng ta cần phải à, tiếp tục xem là mẫu hình gì ạ à? đúng không nếu đang phân phối thì thoát ra bởi vì có những cổ phiếu nó phân phối những cái phân phối thì chúng ta dũng sẽ nói sau nhưng nếu cổ phiếu nó đang làm những mẫu hình thì cho ta xem là nó mẫu hình dạng gì ạ tại vì chúng ta phải cần phải nắm rõ được nó có bao nhiêu mô hình đấy là hôm nay cũng đã chia sẻ cho các bạn ba cái mô hình ở ở đỉnh rồi đúng không ạ ba mô hình mà nó đang tích lũy ở trên cái đoạn à, tăng lên rất mạnh rồi thì chúng ta cần phải phân biệt nó ít nhất nó phải làm mẫu hình gì sau khi chúng ta biết mẫu hình gì chúng ta phải nắm rõ được nó ở đoạn nào để chúng ta bắt đầu liên thông đúng không bắt đầu lên tàu phải biết là khi nào chúng ta lên tàu chứ bây giờ chúng ta chưa biết gì mà chúng ta cứ đòi lên tàu thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rủi ro và khi lên tàu xong thì bước đó là bước cuối cùng là bước thứ năm đúng không bước thứ năm là bước cuối cùng đó là bước chúng ta cần phải là nếu lên tàu có vẻ cái tàu đấy nó không đúng chuyến đúng không không đúng chuyến chúng ta phải là, là rủi ro thì chúng ta có thể là có thể là nhảy ra khỏi cái tàu đó nếu mà cái tàu đó đến cái ga nó chúng ta phải nhảy nhảy ra ngay không phải chúng ta tiếp tục đi lên đi tiếp tục đi nó bởi vì nó sẽ làm cho chúng ta mất chi phí cơ hội và thậm chí là rủi ro rất là cao đúng không và thứ hai chúng ta cần phải chốt lợi nhuận bởi vì khi mà cổ phiếu mua đúng điểm chúng ta biết là những cái dạng mô hình này nó tăng bao nhiêu tăng 30 hay 40 phần trăm hay là 20 phần trăm thôi nên việc mà chúng ta chốt lợi nhuận và chúng ta biết rằng 3,6% nếu lợi nhuận đấy nhỉ 3,6 lần lợi nhuận phần trăm thì chúng ta lãi 100% rồi nên việc mà chúng ta chỉ cần 3 lần mỗi lần 3,6 lần mỗi lần lãi phần trăm thì nếu lãi kép chúng ta đã đạt bao nhiêu đạt 100% rồi thế tội gì mà chúng ta cứ phải là nắm giữ tại vì các bạn biết là để cổ phiếu nó tăng được 100% không phải cổ phiếu nào cũng tăng được 100 200% đâu ạ rất ít đúng không ạ và số lượng đó nếu bạn cần phải hiểu doanh nghiệp nếu bạn cần phải hiểu mẫu hình nếu bạn phải xu hướng nếu bạn cần phải nắm rõ được thời điểm nó mua thì thậm chí là bạn có cái gì à? có rất nhiều giàu nhiều tiền để bạn có thể là không bị ảnh hưởng trong cái việc mà thị trường biến động mạnh lúc đó thì cơ hội của bạn cũng sẽ nó sẽ tốt hơn còn nếu bạn nghĩ là bây giờ cơm áo gạo tiền còn nhiều thứ khác ảnh hưởng đến à, tiền của bạn đặc biệt là tiền đi vay nữa thì bạn áp dụng chiến lược mà gọi là đầu tư giá trị thì Dũng tin chắc là đến 90 phần trăm là thất bại bởi vì tiền nó là tiền là bạn đi vay bạn nhớ là tiền đi vay và bạn không biết là cổ phiếu của bạn đang ở đâu và dẫn đến là chúng ta sẽ bị thua lỗ rất nặng à, đây là một trong những chiến lược giúp chúng ta cải thiện đầu tư của mình à, một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị các bạn và thực sự à, nếu những cái video mà Dũng đang chia sẻ nếu thấy tuyệt vời thấy hay thì hãy đăng ký kênh ở phần bên dưới và nhớ nhấn chuông nhá để vì khi mà Dũng phát thì bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video của Dũng và Dũng biết rằng là có rất nhiều bạn cũng đang đăng ký và theo dõi kênh của Dũng nhưng bạn chưa bấm chuông đến khi mà Dũng phát thì bạn không nhận được nên ấn chuông để ấn chuông ở phần bên dưới để khi mà Dũng tiếp tục chương trình ở ờ, trong những buổi tối thì bạn sẽ là những người đầu tiên nhận được những video sớm nhất một lần nữa xin cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem video của Dũng trong buổi tối nay và hẹn gặp lại các bạn trong video tối mai xin cảm ơn rất nhiều